Vậy là ta đã xa nhau thật sao Từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào Lời yêu thương bên nhau em chẳng vương Hồi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường Ngày chia tay giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng bởi vì ai anh đâu bởi vì ai dài khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chút say anh bao lời để đến khi em phản bội anh vẫn ngu ngơ chưa thể tình rằng em trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn người nói chi yêu anh mà giờ bóng chốc như xa lạ nhưng anh luôn mong sẽ có chia tay trong tim em buồn khóc giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng bởi vì ai anh đâu bởi vì ai dài khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chú say chưa thế tình rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa em vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối tình chẳng có công chung thủy người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa